Trong 7 năm từ năm 2010 đến năm 2017, tốc độ tăng tiêu thụ rượu tại Việt Nam lên tới 90%. Đi làm về mệt quá nên gọi anh em vô nhà thì nhậu một một bữa rồi đó. Việt Nam cần tăng thuế, hạn chế quảng cáo, giới hạn thời gian và độ tuổi tiếp xúc với rượu bia. Việt Nam hiện đang là đất nước xếp thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ ba tại châu Á về lượng tiêu thụ rượu bia. Mức tiêu thụ rượu bia tính theo lít cồn nguyên chất bình quân đầu người trên 15 tuổi mỗi năm là 8,3 lít tương đương với một người uống 170 lít bia mỗi năm. Trong đó, có tới 40.000 ca tử vong mỗi năm ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia. Những con số trên có khiến cho bạn lo lắng hay là không? Điều có thể khiến bạn lo lắng hơn đó là khi nhìn vào con số 40.000 ca tử vong kia, bạn có tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng có bao nhiêu người đã chết vì bị ép uống rượu bia hay là không? Có bao nhiêu người không thể uống nhiều nhưng vì muôn vàn lý do khác nhau mà bị ép uống để rồi dẫn đến hậu quả tang thương? việc ép rượu trên bàn tiệc đâu chỉ dừng lại ở việc nể nang hay là tôn trọng. Theo tác giả Wow tại Spider Room, câu chuyện ép rượu tồn tại biết bao nhiêu luật ngầm về địa vị, công danh, con đường sự nghiệp tương lai, vân vân, mà nếu không khéo léo xử lý, hậu quả đem lại sẽ thật tồi tệ. Vậy nên, hãy lắng nghe video này của Spider Room để có một cái nhìn công tâm nhất cho vấn đề nhức nhối hiếm ai thích, ép rượu ở công ty.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 ép uống rượu bia có thể bị phạt từ 1 tới 3 triệu đồng. Nhưng mà làm thế nào để tố cáo người khác ép rượu mình? Chả nhẽ là phải quay phim, ghi âm lại mỗi cái bữa tiệc mà mình đến. <laughs> không không không không. Một cao nhân mục ý kiến trên tờ báo này có nói, đây không phải là việc phạt được hay là không phạt được. Dĩ nhiên là chẳng có ai dỗi hơi mà đi trình báo với cả phạt cái tội ép rượu, mà muốn phạt thì cũng không được. Đặc biệt, cao nhân này nhấn mạnh, để bảo vệ những người không uống rượu khỏi bị ép, luật pháp sinh ra trước hết là để bảo vệ chứ không phải là để trừng phạt chuyện vốn đã muôn thuở. Tuy nhiên, có những cái uẩn khúc ở việc ép rượu mà dường như chẳng nhà luật pháp nào được trải qua nhiều. Dẫu cũng phải, ở một đẳng cấp cao như là những ông bà ngồi quốc hội hoặc là những phó vụ trưởng, những giám đốc. Nếu họ không ép rượu thì thôi, chứ nhân viên mời họ không uống thì bố nó cũng không dám ép. Do đó, họ không biết cái khó có những kẻ bị ép. Những thế hệ trẻ cũng đã hiểu rõ sự sâu xí trong tập tục này, nên rất nhiều post ở trên Facebook rộng rạc. Người ta mời rượu, tôi không uống, kể cả sếp, hoặc là tôi không uống, đổi việc thì thôi. Thật là đáng mừng cho thế hệ Gen Z và cũng trộm nghĩ hơi lo lắng về tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, bị ép rượu không phải là thứ thường thấy trong những bộ phim. Một ông sếp mặt đỏ đỏ bị ổi thường được nghệ sĩ nhân dân quốc Anh vào vai hoặc là một ông sếp bụng phệ mặt đề tiện tỉ dụ như là nghệ sĩ ưu tú Trí Trung sẽ rất hợp chẳng hạn. Mời những nhân viên nữ e rè mặc áo sơ mi hồng sắn tay đến khuỷu mấy chục lần. Mời đến lúc uống thì thôi, Lão vừa mời vừa cười khe khe, đe dọa những yêu sách văn phòng hoặc là cắt lương thường. Cô nhân viên thì e sợ nhắm mắt uống ừng ực, mặt cô đỏ dần, người cô lào đảo. Anh người yêu ở cành sau sốt ruột nhìn đồng hồ chờ. Ồ, nhưng đấy chỉ là ở trong phim. Thỉnh thoảng những cái chuyện kiểu vậy cũng có, nhưng mà thường thường khi đi uống rượu cùng cả phòng hay là công ty, không ai lại mời cái kiểu cá nhân và lộ liễu như vậy. Không phải vì họ không có ác ý, cái đó thì khó nói, mà là vì họ có cách mời dễ hơn và có cách xử lý hiệu quả hơn. Đầu tiên họ sẽ mời cả phòng rồi đứng lên cụng ly, ai không uống thì họ sẽ mời lại, tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi hỏi tại sao. Uống một hai ly thôi thì họ cũng sẽ chỉ mời như vậy, không thành vấn đề, họ không ép, không làm người khác cảm thấy khó xử từ bên ngoài. Cái khó xử của đám nhân viên là phải đứng từ bên trong. Ấy là việc sau khi sếp bỏ đi, sếp cũng không bao giờ quay lại nhìn mình nữa. Đối tác mời mình uống mình không uống, đối tác cũng chẳng có chuyện gì để nói. Mình chỉ không nói chuyện nữa thôi và hậu quả của việc đó thì còn tệ hơn. Ấy là một kiểu excommunication, tạm dịch là loại ra, mày không tồn tại. Lấy một ví dụ bản thân, tôi là một người trẻ không uống được rượu, nhưng mà làm ở trong ngành truyền thông nên là tôi cũng phải ngồi ở bàn nhậu nhiều, dù thương là ngồi cùng với cả sếp. Nếu mà bị ai mời rượu, tôi thường đòn đả. Thôi anh, em bị dị ứng côn, uống vào là em chết ngay cho anh xem. Thế là họ cũng không mời, chị sếp nhìn thì cũng cười cười thôi, nhưng từ đó cũng không bao giờ rủ tôi đi uống rượu nữa. Vì uống rượu là cả một chiến thuật, và chị kèm tôi theo từ đầu cũng chỉ vì chân uống rượu hộ. Mỗi tội, chân này là chân gỗ, mất khả năng uống rượu là mất luôn cả quan hệ với sếp. Không được mời đi uống cùng, tức là mất các đối tác. Những loại đối tác chỉ có thể mở lòng và ví tiền ở trên bàn rượu. Ừ thì chúng ta có thể cự nạnh những cái loại đối tác làm việc ở trên bàn nhậu toàn lũ rẻ rách. Có thể ở nước ngoài thì vậy, nhưng ở các nền văn hóa đồng văn xinh đẹp, những văn bản ký kết trên bàn tiệc còn nhiều hơn là ở trong phòng họp. Việc bị ép rượu, đại loại như vậy, hoàn toàn không rõ ràng cái chỗ bị ép, mà thay vì một hành động ép buộc, họ chỉ đơn giản là cắt đi những lợi ích của việc đồng thuận. Họ không hề bị ép, nhưng mà nếu bạn không uống, bạn còn ở một vị trí tệ hơn là khi bị ép. Trên bàn nhậu, bạn mất đi giá trị. Trong văn phòng, bạn cũng không thể nói chuyện cùng sếp. Bạn bị cho ra rìa trước những cuộc ăn nhậu nghiêm túc cho dù từ đầu bạn đã trả muốn đi nhậu. Có cơ sự như này và cả việc nhà lập pháp không thể nghĩ ra những cái sự buồn cười của việc ép rượu là bởi ép rượu luôn là một trò chơi về quyền lực và vui sướng. Những yếu tố như là chỉ sếp mới ép được nhân viên, chỉ ma cũ mới ép được ma mới, kẻ có tiền ép người cần tiền, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Việc uống rượu trước hết phải hiểu là việc để say, mà say thì là để vui. Uống rượu là để vui, còn ép rượu là ép vui. Việc mời rượu giống như là việc trao đổi một món quà, nhưng sự đê tiện của việc ép rượu hay là tặng quà này là bạn không có quyền trao lại. Bạn nhận ra sự thấp kém của mình trước một quyền lực lớn hơn, một quyền lực có thể áp đặt sự vui sướng lên bạn nhưng bạn lại hoàn toàn không có khả năng hoàn trả. Việc áp đặt sự vui sướng là biểu hiện rõ ràng nhất của quyền lực. Một quyền lực không những có thể khiến bạn buồn mà còn có thể bắt bạn phải vui. Bạn bị mời rượu từ phía các sếp, nhưng với bản thân bạn, đó vừa là một món quà, vừa là một món nợ vì bạn phải chịu sự ra ân của các sếp và bị rơi vào một sự trao đổi không hề cân bằng. Lấy một ví dụ tương đương thì nó giống việc bố của con gái thường thường sẽ trả tiền bữa đầu tiên mà con gái ra mắt bạn trai. Việc trả tiền hộ bạn trai của ông bố nhằm thể hiện khả năng tao có quyền hạn lớn hơn mày và khả năng mày không thể làm gì tương tự như thế. Từ đó áp đặt quyền lực lên ông con rể hờ. Một món quà được nhận nhưng không thể tặng lại là một sự xấu hổ vì nhận ra sự yếu thế về quyền lực của mình. Những mối quan hệ quyền lực không cân bằng này là lý do mọi sự xử phạt ở trên bàn nhậu đều vô ý nghĩa. Chẳng có ai tự bảo vệ mình vì một điều luật không hoàn toàn thực tiễn cả, giống như là điều luật cấm ăn thịt mèo từ năm 1998 đến năm 2000 của Việt Nam được ban ra nhưng mà không ai quan tâm. Điều luật cấm ép rượu chắc chắn rồi cũng sẽ đi vào quyền lãng. Việc uống rượu nơi công sở phức tạp hơn nhiều, việc thẳng thắn lộ liễu ép hoặc là không ép. Cho đến lúc nào chúng ta chưa nhận ra những bất công ở chỗ làm việc, sự yếu thế đứng về quyền lực của tổ chức lao động hoặc sự bất bình đẳng trong phát ngôn của nhân viên với sếp thì những quy luật như thế này sẽ chỉ trở thành câu chuyện tám ở trong giờ làm. Nói như thế không phải là để bảo vệ việc mời rượu và những chiêu trò sau chén rượu. Nói như thế để hiểu được những cái nỗi niềm dạng chẳng biết nói như thế nào của những ông công sở chân đút gầm bàn. Việc cứ từ chối thẳng thừng là hoàn toàn có, nhưng hệ lụy của nó cũng vô cùng thật. Đây cũng không phải là cái nhìn tiêu cực, việc uống rượu hiện đại còn có rất nhiều chiến thuật. Ví dụ, người ta sẽ đưa ra một anh chiến mã đầu đàn, uống rượu vô cùng khỏe, đi mời hết một lượt trước. Qua dăm ba tuần rượu, anh vẫn vui vẻ nói, nhưng bỗng nhiên sau lưng anh lại có một hai bạn nữa. Ba người sẽ cùng nói, hai bạn kia sẽ đi mời, rồi trong lúc đó, ông anh kia sẽ rút về giải lao, đi đái hoặc đi hút thuốc. Cứ luôn xa chiến thay vì mặt đối mặt, sử dụng thế mạnh ít người để đối đầu với cả nhiều người mời như vậy, thì khả năng bám trụ trên bàn nhậu cũng tốt hơn nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Trong tương lai, với các Gen Z đang lớn dần, các mô hình kinh doanh mới tân tiến hơn, những quan hệ quyền lực như vậy cũng đang mờ dần đi. Dĩ nhiên là nó sẽ bị thay thế bởi nền chính trị bản sắc, nơi người ta còn cảnh sát nhau nhiều hơn. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tôi đành bị từ chối một cách lặng thầm bởi những cuộc vui công sở. Quan điểm của tác giả Wow đã được những độc giả tại Spider Room phản hồi như thế nào? Hãy cùng chúng mình khám phá một vài ý kiến nổi bật sau đây độc giả có tên tài khoản Steady đã để lại ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình của các độc giả khác. Cái văn hóa ngoại giao tình cảm này nó khiến cho chúng ta đặt ra câu hỏi ngoài những năng lực chuyên môn chính thì tủ lượng có phải là yếu tố quyết định tính quyền lực không? Vì tôi thấy hầu như các lãnh đạo cơ sở đều có tủ lượng cao. Không những vậy, họ còn có cả một đội quân tủ lượng cao chấn thủ ở phía trước nữa. Nếu họ luyện rượu để đảm bảo được vị trí lãnh đạo của họ thì nó dễ nói nhưng nếu luyện rượu để những ma mới vào một bộ máy không thể leo lên. Nếu không biết uống rượu thì lại là một điều khó đáng nói. Vì không có sự rõ ràng cho việc tổ chức sự kiện ăn uống, nhậu nhẹt cho vui. Uống vì nể nang sợ mất lòng. Uống vì muốn hơn thua tửu lượng. Uống vì thể hiện sự mạnh mẽ. Uống vì để thách thức quyền lực. Và việc ban lãnh đạo quyết định văn hóa bộ máy và chất lượng con người đầu vào – quản lý nhân sự và đảm bảo sự ổn định để duy trì tịnh tiến chất lượng sản phẩm mà không bị ảnh hưởng bởi thị trường bên ngoài, thì phải làm sao đây? Suy cho cùng, nếu rượu làm chúng ta ngu đi thì tốt nhất là nên hạn chế. Độc giả có tên tài khoản mang tên Đạt09 đã chia sẻ câu chuyện cá nhân trong câu chuyện về uống rượu như sau. Tôi đang làm trong quân đội và tôi cũng không uống được rượu. Hồi đầu tôi cũng cố theo các anh, cũng bị ép nhiều đến mức cả đêm cắm đầu vào nhà vệ sinh. Sau mỗi lần như vậy, cảm thấy bản thân mình vừa mất đi vài năm tuổi thọ. Hiện thì tôi không tham gia vào các cuộc nhậu triền miên tại đơn vị nữa. Ban đầu thấy mình hơi lạc lõng, nhưng đổi lại có nhiều thời gian tỉnh táo hơn. Thời gian đó tôi đã tự học lập trình. Và sau một thời gian thì thấy mình cũng đạt được thành tựu ở trong việc tự học đó. Bên cạnh đó, cũng nhận thấy chỉ vì không nhậu mà chả mất đi người anh em nào. Đó là mặt tích cực. Còn để nói, ở trong quân đội ấy, nếu mà bạn không biết uống rượu thì đó chính là điểm trừ chí mạng rồi. Thực tế không phải ai uống rượu giỏi đều phát triển lên cao, nhưng để phát triển lên cao thì việc uống rượu là bắt buộc. Độc giả với tên tài khoản là Sophie10, anh lại mang đến một quan điểm khác biệt. Ép rượu trốn công sở thể hiện nhiều màu sắc của quyền lực. Nhưng trong trường hợp khác, uống rượu bia nói là, là nghi thức xác lập đồng minh và phe ta. Dạng này thì dân kinh doanh, dân làm công trường, lái xe đường dài, lao động và các công việc cần liên minh khác là rất phổ biến.